nói gì Đi rồi khui Đi đó đây đó Trái luôn ai giữ xe ai giữ xe ha ra à ở đâu? ở đây hả? Ai nói hả? Sếp đi vậy luôn hả? Đưa qua đây luôn hả? Yeah. nó cũng già lắm nói nè nhìn đây đây nhìn đây nè rồi quay qua nhìn ông thả ra này không ông ông biết rồi <laughs> sáng giờ ông thiếu bụng bia gì đó bụng thiêu à đứng đây đứng đây đợi mẹ lên chặt vô đâu không? Đây. Đây. Đây. Đây. Đây. Đây. Đây. Đây. Đây. Đây. cảm ơn cả nhà đã yêu thương tham gia nha ủng hộ nha và hẹn lại clip video sau kế tiếp nha xin chào và hẹn gặp lại máy bay xin chào và dưới chữ đăng ký màu đỏ của kênh video có nhiều clip hay nha cả nhà mình sạc like nha và bấm một lượt nghe chia sẻ nha cảm ơn cảm ơn rất nhiều à bên dưới video có chữ đăng ký màu đỏ em bấm vào đăng ký thành công sẽ nhận được video mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí nha cảm ơn thank you chúc cả nhà và đại gia đình sức khỏe nha và trong cuối video có những clip mới nhất được hiện lên hiển thị các nhà bấm vô video thấy những video mới nhất nha và hàng ngày được xuất bản nha cảm ơn rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại bye bye chào và hẹn gặp lại bye bye